lễ mẫu hòa bình có ai đi ờ, lễ mẫu hòa bình giờ bờ hang miếng thác gần gành treo leo sớm phương lấp lấp sớm mi diệu đông đông đúc đúc đôi đôi đôi phường mềm đông đông đông bông bông ban ban đua xuống chùa văng văng sớm mùa vắng chiều hôm xa tiếng quốc gọi dồn rừng càng danh chúa thác sơn trang bình lấy trên đất hòa bình đã dậy hoa linh mùa đêm giờ tí hiện hình nửa đêm giờ hiện hình áo pha mê màu tuyết tuyết bên bên bảy túi sao đôi mắt vượt qua cài chấm chấm rắc vừng trắng về mặt cả đôi son đã quá quê cười sông với nước non muôn đời chúa cứu người bằng chiếc thoi tam bàn dắt bằng thuốc sáng thần thiên đa giang đi cách điệu dịu Gracias. nơi nơi mai đà xuôi rút rút năm kim bôi hoa bình bình núi núi nhạc rừng thông mê mở khúc dặm chưa dân cư vắng vắng vẻ kia xóm mi là lờ trâu lăng mọ tiếng gà dân phục cục tác vượt trên non nề tha thiết canh thầu kỳ Suzana